vàng cây lá bay đôi tay ngây buồn mang suy tư về đầy đôi mắt nhung kiêu xa môi mềm tìm đến bên em niềm tin đã lạnh theo tháng năm xa băng Em có nghe ngoài phố đang kết hoa Bao nhiêu sắc hoa Là bấy nhiêu ân tình mang ý thơ mong chờ Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó Bờ môi nào đắt đỏ năm tháng xa vời đời có vui với ai ta áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì hàng mi khép mờ sang mây tim nhớ ai nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây xa băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm em hỡi em lời hứa xưa đã phai đó năm tháng xa vời đời có vui với ai tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì thang mi khép mờ sang mây tím nhớ ai nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây xa băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm em hỡi em lời hứa xưa đã phai em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sầu em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sầu.